Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Nam mô thập phương thường trụ tam bảo cuối lại đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương phật con nay phát nguyện rằng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 tùy cơ ứng dụng quá độ quần sanh đều lên bờ giác lại biết tội duyên không có tự tánh đều do vọng tưởng chịu mọi khổ nào kinh duy ma nội tâm nhớ nên chúng sanh nhớ tâm sạch thì cõi phật sạch vọng tưởng là nhớ, không vọng là sạch, vọng tưởng là địa ngục, tâm sạch là cõi Phật. Tôi tính không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng dừa. Tâm cũng không trong, không ngoài, không khoảng dừa tâm đã như thế thì tôi cũng vậy định tâm mà xem tìm hiểu ly đó sẽ biết tự tánh thấp đúc trí huệ diệt tan vô minh từ trước đến nay gây bao tội ác cũng như nhà tôi Sám trừ vọng niệm hiểu rõ chánh nhân đem đuốc trí huệ chiếu vào nhà tôi. Lúc đó mới biết từ kiếp vô thị đều bởi vô minh ngăn che mây hoặc không thấy chánh quả tạo các tội ác như ở nhà tôi không thấy anh sáng nay muốn sám trừ pháp nguyện tu hành mở lòng đại thừa sám tội nhỏ nhiệm như ánh mắt trời đanh tàn băng tuyết cũng như đau lâu nay gặp lương y như người ngu dại gặp bậc minh sư này đôi trước Phật cầu ai sám hối. Hết thể tội chướng nguyện đều tiêu diệt. Cho nên kinh nói tạo tội tuy nhiều không bằng làm thiện chỉ một chút thôi, có thể diệt được cả tội chương. Vì thế nên biết tội không tự tánh do nhân duyên sanh, theo nhân duyên diệt hệ gặp duyên ác. Vô minh phát khởi, hãy gặp duyên thiện đạo nghiệp tăng thêm. Tội bảo sai khác, chuyên nghiệp nặng nhẹ nay nên kiên quyết không tạo tác nữa. Hiện tiền đại chúng phải rõ bốn nghiệp đã biết cái nhân sam hối mau trầm cái quả bồ đề chiều tội muôn kiếp nghìn đời sam hối một lúc tiêu hết nay hiểu được tâm do lý mà sanh rõ biết phật lý không ngoài tự tánh tâm trước tuy gây tội nặng. Niệm sao hiểu lý tiêu tan vọng cảnh không sanh nghiệp duyên cắt đức. Trong kinh Phật nói tâm trước làm ác gì như án mây che khuất mặt trời. Tâm sau làm thiện dĩ như mặt trời đánh tan sương mốc kinh diệt tội nói ví như chiếc áo cả năm nhớ bần có thể giặt vũ một ngày sạch hết trong trăm nghìn kiếp tạo mọi nghiệp ác nay phải sám hối nguyện nhờ sức phật sức pháp sức tăng chư đại bồ tát cùng giúp thần lực từ bi tiếp tỏ tâm lầm chi thành giải bài sám hối của lũ chúng con nguyện trong khoảnh khắc diệt hết tội chướng trăm nghìn muôn kiếp con đã gây nên hiển tiền đại chung dốc một lòng thành quy mạng kinh lễ đức từ bi phụ của các thế gian lễ chư phật rồi thứ lại sám hối ngày nay đạo tràng đồng nghiệp trong đại chung sống ở cõi đời thế giới không thật quyền thân giả dạ dối hết thải đều là vô thường, tất cả rồi phải hủy diệt tuổi trẻ sinh tươi. Nào được bao lâu già đau và chết ập đến bất thần. Thế sự mịt mờ trần duyên dân dịch, trồng giống ba đường dung cây tám nàng. Khi sống không biết chết rồi chịu khổ, Nhờ chúc phước lành quả báo giàu có ăn uống đầy đủ áo quần ấm êm. Trăm năm hưởng phúc sáu căn giống vợ vô minh che lấp tụ tập họ hàng. Vui chơi yến ẩm giết hại sanh linh ăn cho khoái khẩu. Chỉ biết cái vui trước mắt nào ngờ vui là cõi khổ. Nếu biết hồi tâm tự xét liền được vào chốn tâm ma gắn gọi niệm Phật. Tu tập thiền định chống được sinh về cực lạc. Mau tới bờ bên bổ đề thời gian thâm thoát sống chết khôn lường bốn mùa bức bách nóng lạnh dài dò thân người khó được Phật pháp khó nghe nay nếu lãng phí một đời sau này ăn năn không kịp nay được sinh nơi Trung Quốc được gặp chánh pháp người nào xuất Gia tinh tận tu thiền người ở tại gia cố chấm niệm Phật. Nếu không nghĩ đến già đau mặt nhiên không sợ vô thường, sau này chết đi chìm đắm ba đường. Luân hồi muôn kiếp, nếu không hổ thẹn sau có ích gì? kiếp này trồng được thiện nhân, kiếp sau hãy được quả tốt duyên đời có hết nghiệp báo không cùng. Uống thì uống nước sắc nóng sôi, chịu khổ giác dầu lửa bồng. Người ngu khi hỏi không kịp, kẻ tri giác ngộ sớm tu. Phật không phân biệt người không đạt trước thích ca hoàng dương đại giao di đà tiếp dẫn phóng quang đổ hết người mây qua về bên giác quan âm thế chỉ từ bi rộng độ ba đường văn thù phổ hiền trí nguyện cứu người sáu ngà làm bậc cha lành làm thầy chỉ đạo nếu hay niệm phật nhất định giảng sanh thân tâm khỏe mạnh lười biến không tu là do ác nghiệp quá nhiều thiện tâm lại ít trước chịu địa ngục trăm hình sao đọa súc sanh muôn kiếp ác tâm dễ khởi thiện niệm khó sanh đời này biến nhát không tu kiếp sau lấy gì cứu đồ nhờ lúc thân hình khỏe mạnh cần phải mạnh bảo hăng hải mau cầu giải thoát thời gian thấm thoát chẳng đợi ai đâu con quỷ vô thường không cho triển hàng hãy phát tâm lớn gắn gọi tu hành thiện tâm mạnh mẽ ác nghiệp tiêu trừ một niệm sanh tinh tâm diệt tội trăm ngàn kiếp vậy phải tin tâm mình là phật nên biết tự tánh di đà tin được như thế đạo lý thấy ngay, quyện tính sinh ra Phật thầy. Kim cương cùng bởi nơi đây, vì thiện niệm yêu, ác nghiệp lại mạnh, nên những người nghe không thể tin được. Những người đọc tụng không chịu thọ trì chúng sanh bướng bỉnh danh lợi cám dỗ sống trong nhà nghiệp vui trong hố lửa đắm chìm bể khổ không thể thoát ly vì thế mọi người nên phát tinh tâm quy y tam bảo bụi trần lưới nghiệp quyết dứt cho xong chiếc áo phiền não hãy mau cởi bỏ tham sân và si là gốc muốn tội là nhân địa ngục phải nhổ cho hết mở lòng bồ đề tu tập thiền định niệm danh hiệu phật đọc tụng kinh điển theo lời phật dạy làm mọi hạnh phật chán ghét bụi trần mong cầu thành phật giữ gìn thân tâm tu hành trong sạch trừ khử tà tâm bồi bổ chánh niệm mầm đạo càng lớn tính căn càng mạnh thân tâm trong sạch sung sướng yên vui vì thế cho nên chỉ ờ, chăm hành đạo hăng hái cầu tiến thân đến bồ đề tâm giữ chánh niệm đấy là tánh đồ Nghĩ tưởng bậy bạ đó là uế độ tình uế ở đây khổ vui đâu xa. Hiện tiền đại chúng cố gieo giống Phật mở lòng bồ đề khiến cho hết tại chúng sanh. Xa lìa bể khổ đến bờ giải thoát, làm phước thì hưởng quả báo nhân thiên vui chơi có hạng niệm Phật ấy là gieo nhân tịnh đồ, sung sướng không cùng. Nơi ta bà tất còn có khổ, cõi tịnh độ thì hết ưu phiền. Làm ác thì chìm đắm ba đường, niệm Phật thì sanh về chính phẩm tịnh độ thì thoát hẳn sanh tử ta bà còn chịu mãi luân hồi lòng cô nhận nhục nhân ngã gắn trừ niệm phật không còn ngờ vực nữa tịnh độ đến trong khoảnh khắc người niệm phật sinh nơi cực lạc kẻ tạo ác xa đọa luân hồi giả sử nghiệp ác đã buộc vào mình nên phải cầu Phật giải bài sám hối. Trên cõi trời người xuất gia quy nhất cách ái tự thân theo thầy học đạo. Ra khỏi trần lao vào hàng tăng chung dùng của thường trụ mười phương tinh thi. Khoát ba tâm ảo lòng không phiền bận thân chẳng trở ngại, nếu không cố dung gốc lành làm sao hái được quả tốt. Nên tu thiền định giữ gìn quy nghi, nghiên cứu giới luật đập tụng kinh điển hiểu thấu nghĩa ly đúng pháp tu hành không được bỏ phí thì giờ Ngày qua tháng lại mau rõ Phật tánh tiếp thọ Phật cơ. Thay Phật hành quá ủng hộ đạo Pháp dẹp bỏ nhân ngà. Rũ sạch bụi trần thường giữ chánh niệm hằng tự cố gắng. Trong thời mạt Pháp Phật đạo suy đi, Người chăm thì ít kẻ biến thì nhiều thanh niên không lo gắng sức và cả chỉ thích an nhàn nay có phúc duyên được vào cửa phật ra khỏi trần lao vậy phải tinh tấn tu hành giết khổ sớm hiểu phật tánh làm thầy trời người hoàng dương chánh pháp quảng độ chúng sanh mở lòng bồ đề cùng thành chân giác để bảo bốn ân lợi lạc ba cõi vậy những người thế gian ít khi nhớ đến công ơn cha mẹ nuôi nâng sinh thành từ khi tâm bé cũng chẳng nghĩ đến ân nghĩa quốc dân tham đắm vui chơi thọ hưởng khoái lạc nếu có người nào muốn báo ân sâu trước hết hiếu thuận sau phải tu hành mở đường phương tiện lợi lạc chúng sanh nghĩ đến cha mẹ sinh ra thân ta mang thai mười tháng khổ sở vô cùng đến gần giờ sinh kinh hoàng sở hại tính mạng của mẹ như sương ngọn cỏ như đèn trước gió họ hàng lo lắng cả nhà không yên đến khi được biết mẹ tròn con vuông ai cũng vui mừng kể sao cho xiết thế rồi bu mốm ngày đêm chăm sóc không lúc nào quên chỗ ước mẹ nằm chỗ khô con ngủ đến khi lớn khôn hiểu biết việc đời gầy dựng gia đình hoặc cho xuất gia tu học đạo pháp trở thành giải thoát ân đức như thế thật khó báo đền nếu không sám hối thay cho cha mẹ thì sao lắm chung đó vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Nếu là người con hiếu thuận cha mẹ, phải báo ân sâu quy y tam bảo kiên trì trái giới. Thiết lập đạo tràng cần tu sam pháp đành lễ chư Phật cầu xin sam hối. Thay cho cha mẹ cứu độ mẹ thoát khỏi quyết bồng sinh lên cõi trời hướng mọi thú vui cho nên trong kinh quyết bồn có nói bây giờ một liên tôn giả thấy một địa ngục tên quyết bồn trì trong ao đầy máu có đến một trăm hai mươi sự kiện xa sắt cột sắt đinh sắt gậy sắt gông sắt xích sắt móc sắt dao sắt tên sắt cung sắt những thứ như thế còn nhiều chưa hết thấy những chung sanh ở cõi diêm phù đầu bù tóc rối tay bị cầm kẹp ở trong địa ngục chịu tội khổ ấy mỗi ngày ba lần ngục tốt quỷ dương sai đưa mau đến bắt tội nhân uống nếu mà tội nhân cử tuyệt không uống tức thì chúa ngục dùng gậy sắt đánh kêu la thảm thiết mục liên thương xót hỏi chúa ngục rằng tại sao ở đây ít thấy đàn ông chịu khổ bao này chỉ thấy đàn bà đau đớn như thế chúa ngục đáp rằng đây toàn đàn bà không có đàn ông vì những đàn bà trong khi sanh nở đêm đồ nhớ bẩn đượm đầy máu me ra sông dạch vụ hoặc khe giếng ao rồi từ nước từ đây chảy đi nơi khác gặp người thành tâm lấy nước ấy về pha trà nấu than cúng dường tam bào các bậc hiền thánh khiến cho nhớ nhớp vì tội nghiệp ấy sau khi mạng chung chịu khổ báu này mục liên thương xót hỏi ngục tốt rằng nên làm thế nào báo đáp ơn mẹ ra khỏi địa ngục quyết bồn trì này ngục tốt đáp rằng nếu có những người đàn ông đàn bà nặng lòng hiếu thuận thì phải thay mẹ giữ quyết bồn cay. Trong vòng ba năm, cứ mỗi sau tháng thiết lập đảo tràng mở quyết bồn hồi. Thịnh tăng chuyên tụng tôn kinh dốc lòng sùng tu bao sam. Tây trừ tội nghiệp giải mối oan khiên tự nhiên trong ao quyết bồn địa ngục năm đó qua sen lần lượt xuất hiện tôi nhân vui sướng lòng thấy xấu hổ liền được sinh về cõi nước của Phật nếu những người thiện nam thiện nữ chỉ tâm vì mẹ trì trai lệ sám quả bao nhất định sinh về cực lạc một liên nghe rồi về khuyên người đời bất luận nam nữ mau phát hiếu tâm thay vì cho mẹ lễ phật trì trai báo ơn dưỡng dục thời gian trôi mau không nên lần lừa tinh phật đã nói mở lòng báo ơn thọ trì trai giới sùng tu sam pháp sẽ được năm điều lợi ích cha mẹ. Một là không có tội nghiệp, hay là được phước vô lượng. Ba là tăng thêm tuổi thọ, bốn là tu hành tinh tấn. Năm là phát tâm Bồ Đề, trong kinh cũng nói, nếu quy y tam bảo thọ thì một danh hiệu Phật ngay ở đời này được mười điều lợi ích một là ngày đêm thường được chư thiên và các thần tướng ngấm ngầm ủng hộ. Hay là thường được Bồ Tát quan âm cùng hâm lâm vĩ đại Bồ Tát ngày đêm giữ gìn. Ba là thường được chư Phật thương xót hộ niệm. Phật a di đà thường phóng hầu quan tiếp dắt người ấy bốn là hết thải ác quỷ giả xóa la sát đều không thể hại năm là nước lửa giặc giả binh đau hoạch tử tụ đài gông cầm đều không phải chịu sáu là những tội gây trước đều tiêu tan hết những mối oán cừu đều được giải thoát bấy là đêm nằm chim bao thường thấy điềm lành được thấy chư phật thân vàng chói loài tám là lòng thường vui vẻ nhan sắc rạng rỡ những việc mình làm đều kết quả tốt chính là thường được hết thải mọi người kinh mến cùng như kính Phật mới là đến khi mạng chung lòng không sợ hãi giữ được chánh niệm Đức Phật Di Đà cùng các thanh chúng cầm đài kiếm can tiếp dẫn giảng sanh về nơi cực lạc từ đây về sau hưởng toàn vui sướng lại kinh thí dụ cũng có nói rằng Phật cùng A Nan đi trên bờ sông bỗng nhiên trong thầy năm trăm quỷ đòi vừa đi vừa hát đồng thời lại thấy năm trăm quỷ đói khóc lóc đi qua a nan hỏi phật tại sao bọn kia vừa đi vừa hát mà đến bọn này lại khóc như thế. Phật bảo A Nan, bọn quỷ ca hát sắp được sanh thiên là vì trong nhà con cháu tu phước trì trai lễ bay. Còn bọn khóc lóc sắp đỏ địa ngục là vì trong nhà con cái sát sanh không chịu tu phước lụy đến người thân nên họ mới khóc. Thiện nam tín nữ hiện tiền nơi đây, phải nên giữ giới tu hành hiếu thiền. Làm phước báo ân thiết lập đạo tràng sùng tu pháp sam. Cầu cho cha mẹ đều về cực lạc tất cả chúng sanh cùng thành chánh giác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 nhất tâm đảnh lễ nam mô qua khứ tỳ bà thiên phật nhất tâm đảnh lễ nam mô thi khí phật nhất tâm định lễ nam mô tỳ xá phụ phật nhất tâm định lễ nam mô câu lưu tôn phật nhất tâm định lễ nam mô câu na hàm mâu ni phật